nếu cứ theo đuổi những mục tiêu hoành tráng thì càng đi xa thực tế. Thay vào đó, bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ giúp cả quá trình của bạn có định hướng rõ ràng hơn. Tỷ kiến xuất hiện vào đầu tuần khiến bạn nghĩ rằng đây là tuần cực kỳ khó khăn và xui xẻo thế nhưng mọi việc không hẳn như thế. Càng về cuối tuần mọi việc sẽ càng thuận lợi và còn có thể mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận kha khá nữa đấy. Vận trình tình cảm của người tuổi Tý lúc này không được như ý, có thể vì nhu cầu tình cảm càng lớn khiến nhiều càng khó điều khiển cảm xúc của mình trong tình yêu. Song, đây không hẳn là một tin tiêu cực. Bạn có thể tận dụng nó để hâm nóng lại tình cảm, tạo thêm nhiều trải nghiệm yêu mới mẻ cùng nửa kia. Sao thiên cầu hung tinh nhắc nhở bản mệnh tránh xa những mối quan hệ gây phiền phức. Nhất là những người không ngay thẳng, thích lấy câu chuyện làm quà sẽ là nguồn cơn của những thị phi cuộc sống của bạn. 2. Tử vi tuổi sửu Tuần này, người tuổi Sửu không đủ nhạy cảm trong việc đánh giá vấn đề. Bản mệnh cần cẩn thận với khả năng phán đoán của mình khi làm việc đội nhóm. Có thể những người sở hữu một vỏ bọc tốt đẹp lại không hữu ích như bạn tưởng. Hãy dùng óc quan sát và khả năng suy luận của mình để đưa ra quyết định sáng suốt cho cả đội. Sao Thiên Đức cho thấy cơ hội phát tài của người tuổi Sửu đang tới. Có thể một người nào đó hỗ trợ bạn cải thiện tình hình tài chính hiện tại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 Tuần lễ mới này mang lại nhiều niềm tin tích cực để người tuổi dần thực hiện những mục tiêu cuộc sống đang dở dang. Ngoài ra, những người bạn cũng tạo cho nhiều cảm hứng để trang trí, biến hoa không gian sống của mình. Bạn muốn được mời họ ghé thăm nhà mình những ngày cuối tuần để cuộc sống thêm rộn ràng. Tuần này niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, và nhìn chung không phải lúc nào cũng suôn sẻ vì thế bản mệnh nên lưu ý tận dụng của lợi thế khi có thực thần, ghé thăm thời điểm đầu tuần để thực hiện những việc mình cần làm. Sau đó nếu có sai sót thì tập trung chỉnh sửa vì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn vào cuối tuần. Cơ hội tình cảm đang mở ra với người tuổi dần tại thời điểm hiện tại. Những ai độc thân cần cởi mở hơn mới hy vọng tìm kiếm được tình duyên ưng ý cho mình. Với những nàng đã có chủ, bạn nên mạnh dạn tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ cùng nửa kia trong tuần này bạn nhé. Bạch hổ hung tinh có hại cho sức khỏe của bản mệnh và khuyên bạn ngay lập tức nên theo đuổi một lối sống lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết,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 Nhờ sao tử vi mà tuần lễ mới này sẽ đánh dấu những tiến bộ của bản mệnh trong việc quản lý tài chính. Bạn có thể đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong thời gian qua, và đây là thời điểm bạn dần biết cách nắm bắt các cơ hội tiền tài đang đến. 5. Tử vi tuổi thìn Trong tuần lễ mới, khuyên người tuổi thìn cần trở nên dè dặt hơn. Hãy cẩn trọng với các đối tượng mà bạn quyết định tiết lộ bí mật cho. Đây cũng là thời điểm trực giác của bạn cực kỳ nhạy bén, Vậy nên, hãy cân nhắc lắng nghe trực giác của mình khi nó đang cố gắng cảnh báo bạn điều gì đó. Có người thân thiết khiến người tuổi thìn buồn lòng. Đây là cơ hội tuyệt vời để học cách đặt ra ranh giới cho bạn trong các mối quan hệ thân thiết. Bạn không cần phải tức giận với lỗi lầm của đối phương, hãy nhẹ nhàng nói cho họ nghe về cảm xúc của bạn. Với nhiều cặp đôi, tuần lễ mới đòi hỏi hai bạn phải đối mặt với nhiều cuộc nói chuyện nghiêm túc quyết định tương lai của cả mối quan hệ ảnh hưởng của đại hao nên bạn có phần mua sắm thiếu kiểm soát, nhưng bạn có suy nghĩ là mình kiếm được nên tiêu được cho đến khi một người cho bạn lời khuyên quan trọng. Bạn nên nhận ra lỗi sai của mình để sớm thay đổi thái độ với tiền nhé. Tuần lễ mời sẽ giúp có cái nhìn rõ ràng hơn về thói quen tiêu tiền của bản thân. Đa số, các hành động liên quan đến chi tiêu đều bắt nguồn từ yếu tố tâm lý. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố này nhưng bạn có thể giảm thiểu tác động của nó lên quyết định tài chính của mình. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhiệt huyết của con giáp tuổi tỵ đặc biệt dâng cao trong tuần lễ mới, khiến bạn trở nên thiếu kiên nhẫn trong công việc. Song, bạn có thể lật ngược tình thế bằng cách tận dụng nguồn năng lượng mới này để đào sâu vào những khó khăn bạn đang gặp phải. Liệu những dự án bạn đang theo đuổi có thiết thực không, hay quy trình làm việc có lỗ hổng nào đó bạn chưa phát hiện ra? Đây cũng là tuần lễ các có thể thu hút nhiều đối tác nhất, dù với mục đích yêu đương hay làm ăn. Dù người tuổi tỵ đang độc thân hay có đôi có cặp thì lúc này bạn luôn có cảm giác cô đơn. Điều này có thể vì lâu nay bạn cứ mong người ta mang lại niềm vui cho bạn mà quên mất việc tự mình tìm động lực, tình yêu trong cuộc sống. Bạn không nên trách ai mà nên soi lại bản thân xem thực sự bạn muốn gì và thay đổi nhé. Ảnh hưởng của tiểu hào nên bản mệnh có xu hướng mua nhiều khoản nhỏ, bạn tưởng không lãng phí nhưng thực ra là chúng đang làm thâm hụt tài chính của bạn đấy.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 Ngoài ra, sẽ có cơ hội để cân bằng, thậm chí bắt đầu xây dựng lại mọi thứ trong gia đình mình, theo chiều hướng tích cực hơn. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi ngọ trong thời gian này không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn nên người độc thân vẫn phòng đơn, gối chiếc. Những cặp đôi do ít thời gian chia sẻ nên hiểu nhầm giữa hai người ngày càng nhiều hơn. Hãy sắp xếp lại cuộc sống để dành nhiều thời gian hơn cho nhau bạn nhé. Bạn cũng mở màn tuần đặc biệt vui vẻ với nhiều tin vui trong mảng tài chính khi chính tài ghé thăm.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 Thậm chí muốn nói lời chia tay lúc này cũng là một trong những khó khăn của bạn. Với người độc thân dễ vướng vào chuyện tình tay ba nếu bạn không tìm hiểu kỹ đối phương, vì thế bạn chớ nên vội vàng kẻo có quyết định sai đây nhé. Những dự án đang bị đình trệ cũng sẽ dễ dàng được tái khởi động. Hơn nữa, công việc đội nhóm cũng suôn sẻ nhờ mọi người nhanh chóng hiểu ý lẫn nhau. Bạn cũng biết lắng nghe và sửa chữa những sai lầm của mình trước đây. Nhờ sao thái âm ca tinh, trợ mệnh mà người tuổi mùi có nhiều cảm hứng, và năng lượng để thay đổi thói quen xấu bằng những thói quen tốt giúp cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. 9. Tử vi tuổi thân Khi mọi việc ổn thỏa hơn, cũng là lúc thích hợp để người tuổi thân có thể tự tin bắt gặp nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập cho bản thân. Hãy mạnh dạn tìm đến những người có sức ảnh hưởng và gây sự chú ý đến họ. Sao dịch mã chủ di chuyển khuyến khích bản mệnh đi nhiều, biết nhiều để mở rộng mối quan hệ với mọi người. Hơn nữa, cơ hội công việc cũng vì thế mà tăng dần, Tuy nhiên, bạn nên để ý tới sức khỏe vì việc đi lại khiến bạn dễ bị xuống cân, hoặc người dễ tăng cân lại tăng nhanh vì ăn uống thiếu khoa học. Thiên tài ghé thăm sẽ mang cơ hội về tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần khi bạn thể hiện sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng trong những việc mình làm. Không cần đợi được khen thưởng, bạn cứ làm việc bằng cái tâm thì mọi thứ sẽ tự nhiên tới. Nếu người độc thân vẫn chỉ tham gia với vòng tròn bạn bè cũ thì bạn ít có cơ hội gặp được người phù hợp. Không phải ngay lập tức nhưng bản mệnh hãy từ từ tiếp nhận những tình cảm mới chớm nở trong bạn. Hãy tìm cách cân bằng giữa thực tế và lăng kính màu hồng do cảm xúc của bạn mang lại. Đừng vội hành động theo con tim của mình. 10. Tử vi tuổi dậu Dự báo phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi dậu vô cùng thuận lợi. Nhiều người nhận được sự công nhận từ những người xung quanh và dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người có sức ảnh hưởng lớn. Trong tuần này, chỉ có thiên quan xuất hiện vào giữa tuần làm gián đoạn cuộc vui của bạn một chút mà thôi. Nhìn chung bản mệnh là người chủ động nên không có gì làm khó được bạn. Sức khỏe về cơ bản khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, nhờ thái dương cát tinh trợ mệnh mà bản mệnh làm gì, cũng có một sức hút khó cưỡng vô hình nào đó mà không phải ai cũng giải thích được. Điều này khiến việc thuyết phục khách hàng hay gây ấn tượng với người khác, giúp cho công việc trở nên dễ dàng hơn với bạn.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 Nhưng không may, những lời nói của bạn có thể bị bẻ lái theo hướng tiêu cực. Vì vậy, dù bạn có tường tận về tình huống người kia đang đối mặt như thế nào, hãy để họ tự tìm ra cách giải quyết của riêng mình. Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này cũng không được như ý, bạn muốn làm nhiều việc nhưng bị người ấy ngăn cản vì họ không đủ tin tưởng vào năng lực của bạn. Sự chênh lệch về kiến thức và năng lực trong một số việc khiến hai người không hiểu ý nhau và bạn không cảm thấy được ủng hộ. May mắn là việc giao tiếp của các sẽ chân chu trở lại. Đây là tuần lễ bạn có thể dành thời gian để hòa giải những hiềm khích trước đây với bạn bè, người thân. Có thể bạn không cần phải đề cập đến mâu thuẫn đã qua, chỉ cần bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Sức khỏe cũng là một vấn đề mà bản mệnh cần lưu tâm trong thời gian này. Ảnh hưởng của thái tuế hung tinh gây điểm báo tai nạn bất ngờ, cẩn thận trong công việc khi xuất hành bạn nhé. 12. Tử vi tuổi hợi Tâm huyết của người tuổi hợi không được đón nhận nên những dự định bạn đề ra đều bị bác bỏ. Tuy nhiên, điều đó có lẽ không công bằng với bạn. Do đó, khi đề nghị của bạn bị từ chối, đừng vội tức giận. Bạn có thể thử thuyết phục họ bằng các lợi ích họ sẽ nhận được, quan trọng là cố gắng thỏa hiệp hết sức có thể. Những vấn đề khó khăn nhất của bạn xuất hiện vào đầu tuần nhưng mọi thứ sẽ qua đi vào cuối tuần. Lúc có thiên ấn tương trợ là khả năng sáng tạo của bạn được phát triển mạnh mẽ vào giữa tuần, lúc đó bạn có thể vẽ, ca hát hay múa, nhảy, là những gì mình thích để cải thiện tâm trạng, có như thế sức khỏe tinh thần của bạn mới được cải thiện. Cảm xúc của con giáp tuổi hợi tại thời điểm hiện tại lại không ổn định, khiến bạn cảm thấy bất an và dựng lên một bức tường ngăn cách cả hai. Bạn đừng vội trốn chạy tình cảm vì chút bất ổn trong suy nghĩ của mình. Hãy thử cởi mở trò chuyện để hiểu thêm về đối phương. Nhưng may mắn là có Bách Việt Đào Hoa hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện khía cạnh tình cảm trong tuần này. Chỉ cần bạn cởi mở, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điểm tương đồng thú vị giữa cả hai. Tuần lễ mới cũng giúp bạn mở rộng kết nối, cũng như bồi đắp thêm cho những mối quan hệ đang có.